chuyến xe anh về nhà quen xưa miền trung nhớ bóng tre quê nghèo mong dừa nghiêng lá gió reo lòng bồi hồi nao nao con đường xưa còn đó mà người xưa có còn không hay đã đi theo chồng xót xa anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng gần tròn mười năm qua anh vẫn còn day dứt vì trời suối khiến anh mỗi chuyện tình đã quên đừng nên kéo dài thêm thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi đời riêng anh đây đã một lần bước vội em trách chi em duyên trời bao lầm lỡ còn nặng tình xưa vừa đau lại tình đau thôi cố quên chuyện buồn vùi giữ âm ngày xưa biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa những ước nguyện anh đưa mắt nhìn em sao em buồn không nói còn giận là còn thương còn đau là còn nhớ đã một lần bước vội em trách chi em duyên trời bao lầm lỡ còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau thôi cố quên chuyện buồn buổi dư âm ngày xưa biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào như tình duyên kết sẽ